Hello xin chào các bạn, mình tên là May Trần. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một sáng kiến mới của công ty trong việc phòng chống dịch bệnh corona. Đó là cái phòng gia nhiệt diệt corona antivirus thermorum. Cũng có vần có điệu ghê gớm luôn á. À, thì từ nay về sau tất cả các nhân viên các bạn nhân viên đi làm ở công ty đều phải bước qua cái phòng này và mình xin giới thiệu chút xíu về những cái uh, thiết bị và thiết kế ở bề ngoài của cái phòng diệt corona này thì trong đó là có cái phần cái nhiệt kế để đo nhiệt độ ngoài trời để cho mình biết được là hiện nay nhiệt độ ngoài trời đang là bao nhiêu độ C tại sao lại có cái này tại vì uh, nếu nhiệt độ ngoài trời mà trên 32 độ C thì mình có thể không cần thiết phải dùng cái phòng uh, gia nhiệt này à, ngoài ra thì phòng này tối đa được lên tới là khoảng 45 độ C và bây giờ mình sẽ khởi động cái phòng gia nhiệt này để mà sử dụng thử coi nó như thế nào ha Nếu như virus corona bám vào quần áo, giày dép, tóc tai, thậm chí bên ngoài khẩu trang là thứ ngay gần mũi mình nhất thì khả năng lây nhiễm vào nơi làm việc rất là cao rửa tay chỉ là một bộ phận rửa tay xong vào trong lấy cái tay cả áo khoác thì mình vuốt tóc sửa khẩu trang thì cái tay sẽ rất dễ bị nhiễm virus nên phòng da nhiệt diệt virus corona bấm quần áo, khẩu trang và những dụng cụ bên ngoài hiệu quả nhất. có thể ờ, giải thích cho con uh, hiểu thử xem là cái thiết bị của mình hiện nay là như thế nào không? À, ờ, Cái này á là cái lò cũ lò nướng cũ ở dưới á, mình thiết kế là có một cái quạt thổi ở dưới lên đó và cái nhiệt nó sẽ dẫn nhiệt độ là cái cái, cái cây này là cái cây dò nhiệt độ để chậm nhiệt à, nhiệt thì trong trên cái phòng này á thì mình gắn thêm một cái quạt ở trên quạt đảo ở trên, trên tầng để cho nó tung hòa cái nhiệt độ trong cái phòng ra tại vì ừ. ở dưới thì thổi lên ở trên mình thổi xuống cho nên nó tung hòa cái nhiệt độ ra thì sẵn bốn cái góc này là mình gắn thêm bốn cái tấm đèn à, tóc để cho nó nó, nó nó có một cái cái nhiệt độ nhất định à, là như vậy ờ. mỗi bóng là một tầng bách là bốn bốn bốn bóng là bốn góc để cho nó à. thì cũng không ngờ là với một cái uh, phòng nho nhỏ như vậy mà mình có thể tận dụng được những thiết bị và mình có thể làm được một cái phòng gọi là phòng trang gì như thế này và có cả cảm biến nhiệt độ nữa à. khá là khoa học và chi tiết á khi mà đồng hồ ngồi trời mà nếu mà nó lên cỡ 32 độ C thì nó tự ngắt đó, đó là cái đồng hồ ngồi thời và cái đồng hồ ở đây cái đồng hồ nhiệt kế ở đây là 45 độ nó cũng không tự ngắt là khi mà nó tự nhất là cấp trong phòng này không còn cái, cái, hoạt động ấy cũng gì nữa hết đó. cực kỳ khoa học hết thấy rất là đơn giản như vậy nhưng mà chi tiết khá là đầy đủ về uh, gọi là trang thiết bị và cả về công nghệ khoa học uh, còn những cái này là như thế nào chú cái này á, khi mình vô mình đứng khi một người đứng vô bước vô trong phòng này dạ. là uh, ờ, nhiệt độ trong này là 45 độ C đó, khi xong rồi là đứng từ 3 đến 5 phút à đây có cái bảng này à, là, là, là, là 3 đến 5 phút là mình có thì mình khi mình bước ra còn là mình rửa tay à. mình rửa tay là mình sẽ đi ra cái chuyện này luôn à nói chung là à. mình sẽ mình sẽ mở nước ở đây để à, rửa tay mở nước đây để rửa tay rửa tay xong rồi nói chung là chải tóc lại các à, kiểu đây ha và mình sẽ đi ra từ từ đoạn bên này đúng rồi đúng rồi đúng rồi Thưa các bạn, đây là một sáng kiến mới, đơn giản của công ty Dựa vào hiểu biết của cá nhân tôi thì tôi thấy đây là một cái sáng kiến rất là tuyệt vời đặc biệt là dành cho những cái vùng lạnh những nơi mà thường xuyên có nhiệt độ dưới 25 độ C ví dụ như là Lâm Đồng các khu vực cao nguyên hay là các khu vực miền Bắc à, có thể sẽ thêm một cách để mà hỗ trợ cũng như phòng ngừa cái dịch bệnh corona công ty tôi để nghĩ ra cái này để để là vì mục đích phục vụ sức khỏe của mọi người người thân và cộng đồng Chúng tôi cầu mong cho dịch virus corona mau qua đi để chúng ta thoải mái trong cuộc sống bình thường. Tôi mong mọi người sẽ cho ý kiến về góp ý cũng như là chúng ta cùng trao đổi thêm về cái phòng gọi là phòng gia nhiệt nhiệt corona này. À, nếu các bạn thấy hay và thấy hợp lý, chúng ta có thể cùng chia sẻ cái clip này để cho các uh, cộng đồng khác cũng hoặc đặc biệt là những cái quốc gia ở vùng lạnh hiện đang họ gặp phải tình trạng dịch bệnh để mà có thể để chia sẻ thêm để có thể tạo ra một cái phòng giao nhiệt như thế này để hạn chế bớt sự lây lan của virus ha cùng bấm nút xe với chúng ta nào